quá đắm say sẽ nghĩ đến người đó là cả khoáng trời mơ về một hạnh phúc ở phía cuối đường không quan tâm yêu người đó đúng hay sai sau thời gian ở bên cạnh nhau quá lâu con người ấy bỗng dưng không như lúc đầu nhưng lời nói rồi vụng về bắt đầu cứ thế anh đâu biết em đau vẫn cao ta chỉ phí thời gian và từng một thời em nghĩ về anh như là cục quỷ của ông trời ban và từng một thời em nghĩ về anh bạn thân em thêm cứng rắn em bỏ mặc tất cả vì anh đó từng là một lựa chọn đúng đắn nhưng vì anh em đã thay đổi những điều mà chị em biết và cũng vì anh những người đến sau không thể làm em lên tiếng nụ cười em vui thì sâu bên trong vẫn có chút chờ chọn cơ duyên nó đến với em nhưng em chỉ cần từ anh một cơ hội nhưng mà người đã xa rồi quá xa để người quan tâm những lời thiết tha